rừng uh, nguyên sinh toàn cây uh, kiểu đây trên uh, à, toàn rêu này đấy nhiều rêu thật đấy đây nhiều rêu chưa nhiều rêu chưa nào đứng đi chụp cho cô cô cô ấy không không đi kệ cô mất thì kệ cô cứ đi kệ cô Ôi, cây có cây đẹp chưa này nào ôm cây nào ôm cây để thỏ ôm cây để thỏ anh ơi để ôm cây để thỏ này tôi cho cái nào con anh nó cứ hay xấu hổ nào chụp mẹ xe nào à đấy mẹ chụp mẹ xe nào trang vào mẹ xe đi trang này. đây Thế sao nhìn đi mặt Nào trông nó này chụp ra Nào đi vào trong này xem nào Hai con tiền đặt vào con chụp ra Đấy. Chồng ngã gục một lít rồi <laughs> Tí con bò này nó cắn đét nè đi đến một rất là nhạt trang qua chụp ảnh kìa trang chụp ảnh à chụp cho kiểu kia điện thoại của mình. Anh nhưng mà chụp cho kiểu này sáng lên chụp cho kiểu nào? Sao hổ cái gì không đơ đấy? Đi tiếp à? Xem còn chỗ nào nó rộng hơn không ạ? cái này nó nằm cái đường bò đấy đi ừ. ừ. ừ này rừng như sinh toàn cây uh, cổ thụ rêu cỏ à mẹ mày mày dám mày đứng ở ngưng nghe ngưng nó đứng một chỗ này mày dám mày đứng ở đấy mà đi ra con này chú nào quay ra mà rong giống như rong tây người này là không là cây câu rồi là cây cái mặt trời cái đã ăn được mà ừ. không thế có chắc dân đấy hết rồi mặt trời gọi là cái quả mặt trời à? ừ. Ô, cái đồng cỗ này hoan mang về dùng này. Đập chưa này. Xẻ về đúng không? Quả quả mặt trời. Quả mặt trời ăn ngon mà đây này. Đây này. Cái này bọc cánh lên nhá, để đi nhá. Ông đi vào Ông ơi. Ông giờ chưa vào đây sao chứ? Ông đây. đi Mặt trời. Qua ăn được mà. rồi ông đi hàng bao nhiêu cháu gì qua đây qua đây ruộng nhiều lắm hả đấy về mình đi chẳng cái này ừ? em con đường đi ra hỏi em em đi với chim khác à? này đấy ở đây đi bế nhé ừ đó, à? đúng đấy, có gì? Xuân yên nói chuyện. sao? À, như đi bác nào, đi bác, đi bác, đi. Đi. Đi, đi, bác. đi ra đi. Bế. Đây đây đây bác bế. tại bác bế nhé đi bác dắt đi bác dắt đứng lại bố nhá